đây con gì đây? Cáo À con cáo này các bạn này Này con sóc này các bạn này Ui dồi ôi Chết chết chết chết chết cau đây kim tiền thảo đây dây thìa canh này Đấy, cô bác anh chị nào mà quan tâm đến uh, sản phẩm nào muốn mua sản phẩm nào thì uh, liên hệ uh, cho Giang Xin chào tất cả mọi người Chào mừng mọi người đã quay trở lại video tiếp theo trên kênh Sa Trường Giang TV Hiện tại thì Giang đang có mặt tại khu vực xã Malifor thuộc huyện Phong Thổ tỉnh Lai Châu Hôm nay thì Giang muốn đưa mọi người đi khám phá một cái cửa khẩu đó là cửa khẩu cửa cải giáp với biên giới Trung Quốc và cửa khẩu của cải này thì bán những cái hàng hóa gì có gì đặc sắc thì mình sẽ ghi hình lại cho mọi người cùng uh, theo dõi và cái cửa khẩu này thì Giang được biết là mọi người đi qua đây không cần phải giấy tờ gì cả chỉ cách nhau một con số nhỏ nhỏ thôi à, xin mời tất cả mọi người là cùng tiếp tục theo dõi video nhé bạn ơi sau khi mà đi à, được một nửa chặng đường thì anh em tôi có dừng chân ở đây và mình thấy có một cái phiên chợ ờ, thấy cái ờ, quẩy em giới thiệu là một phiên chợ chuối lớn nhất Việt Nam các bạn ạ à, phiên chợ này thì à, mọi người là buổi sáng là đến người ta đến trao đổi bán chuối rất là đông luôn các bạn nhé các bạn có thể nhìn được phiên chợ này có rất là nhiều bà con người ta thu hoạch chuối người ta về đây à, buôn bán này thương lái người ta mua các bạn này và con đường mà đi à, đến à, cái chợ cửa cải thì nó phải chạy ra con đường này các bạn này Đấy, thời tiết trên này thì khá là lạnh các bạn ạ và buổi sáng sớm khá là lạnh luôn sương mờ rất là nhiều rồi ok giờ mình lại tiếp tục sang cái chợ cửa cải để sang đó anh em quay cho tất cả mọi người cùng xem nhé thì đấy là đường phía bên Trung Quốc nha các bạn nhé không phải bên Việt Nam các bạn hai anh em đang chạy bên đường Việt Đông bên này thì là bên Việt Nam còn ngay bên uh, sát bên cạnh là, là con đường Việt Đông kia là bên Trung Quốc luôn các bạn và hiện tại thì uh, mình đang đi ở bên này là phía Việt Nam các bạn ạ ở phía bên kia các bạn này phía đằng bên kia phía là bên kia là Trung Quốc này các bạn nhé bên này là Việt Nam chỉ cách nhau có một cái con ờ, suối rất là nhỏ thôi các bạn ạ và theo như em quẩy em nói thì là cái phiên chợ này là sẽ mở ờ, vào ngày tị và ngày dần thì ờ, cứ quay vòng 12 con giáp thì là phiên chợ sẽ mở một lần các bạn ạ Đấy, nó đã, đã đặc biệt ở cái chỗ là không nó không mở hàng ngày đâu bạn nhá nên là mình cảm thấy rất là là hay luôn cái phiên chợ rất là đặc biệt luôn rồi ok giờ mình với em quẩy sẽ đi vào trong đó đưa các bạn vào trong đó để khám phá trong phiên chợ này có gì thú vị và đặc biệt nhá thì mọi người hãy theo chân hai em tôi thời tiết uh, buổi sáng này khá là lạnh luôn các bạn ạ trên này thì trên uh, Lai Châu mà phiên chợ này là phiên chợ ở trên Lai Châu các bạn nhá thuộc huyện Phong Thổ Đấy. chợ biên giới là chợ cửa cải Đấy các bạn có thể nhìn thấy là cái uh, lượng xe người ta đến là rất là đông luôn này Bà con thì ở trên này thì uh, đa số người đồng bào dân tộc Giao các bạn ạ Như em của em ý nói là như vậy Đây các bạn có thể nhìn toàn cạnh một chút Lên chợ này Mình đi sâu vào bên trong để khám phá đi qua cái con cầu này, này là bọn các bạn sang Trung Quốc rồi nhá ở bên này đây là người <laughs> Việt Nam các bạn ạ đấy mình thấy cái phiên chợ rất là đặc biệt nó ở cái chỗ đấy cây cầu anh em bán rất là các cô này bắt quà Trung Quốc Ồ, ra đây bán rất là nhiều thứ luôn các bạn ơi đây có người mía này đi qua cái con cầu này nhỏ nhỏ này luôn các bạn này ở đây là một cái xe xuống rất là ô con cô bé rất là xinh mặc áo xinh áo các bạn trên tay lại cầm quả hồ lô đấy các bạn nhân bên, bên bên anh em mình đang đứng này là bên Việt Nam nhá bên kia là bên Trung Quốc này các bạn này để cách nhau có mỗi một cái con suối này đâu các bạn ạ rất là hay luôn cái phiên chợ này và mình sang bên kia lại không cần phải giấy thông hành hay phải làm một cái thủ tục giấy tờ thì các bạn ạ đi lại như kiểu mình đi chơi với nhau ấy đó rất là đông luôn các bạn đông kín luôn đấy sang mà đấy ờ, khá thời gian lên trên có nhiều đấy các bạn mình đi, ờ, đi lên đằng trên một chút thì bạn nhé ở thấy có em mặc áo rất là xinh này các bạn này áo của người ờ, đồng bào giao này và vâng, đi với mình thì uh, có một em nữa cũng là uh, ấy của quẩy bạn quẩy các bạn nhé oh, bán này rất là nhiều uh, ấy luôn các bạn uh, này rồi là quýt cam này các bạn này cam mình nghĩ là bên Trung Quốc bán này đồ Trung Quốc mà ra biên giới này rất là nhiều thứ luôn à, bên này thì thấy à, là mọi người cũng chửi chuối đi bán này Ô đây có con gì đây? Con rúi các bạn ạ. Bán con rúi. Rất nhiều thứ luôn. Con này bán bao tiền con bác? bao nhiêu tiền một con này không bán à đây thì ờ, xem ồ bán rất là nhiều cái thứ nó lạ luôn các bạn rau rất là lạ ở đây rau cải này các bạn này phải để bán rất là nhiều luôn này thấy là mọi người đây ờ, bán rất là nhiều thứ ờ, cái ờ, rau củ quả này nhiều thứ luôn ở bên này thì bán xong nồi rồi các bạn này này gọi là rau gì đây em rau Hà Lan à. rau Hà Lan à, anh không, không biết rau này á không không biết luôn ồ các bạn ơi đây là rau canh mới nấu những cái món gì à, nấu canh không nữa à? à, tưởng cho thêm cái gì cái gì vào ví dụ thịt hay cái gì đấy à đấy. À? à có thể thế em bảo bên này có con gì đây cái này chuột à bác ơi chuột à hay là con gì đây chuột chuột ô oh, đây bán con chuột thì chắc là chuột rừng đấy nhỉ bác nhỉ chuột rừng ở đây là có ô Cửa nhà nó không to như này đâu. À, thế à? Thế còn cái cái này là cái gì đấy? Cái, gọi cái máu chó. À đấy là máu chó à? Cái này làm thuốc để uống hay là như nào bác? Ngâm rượu, ngâm rượu hay là à, ngâm rượu à? Chị chị đồng chị cái người ờ, thì cũng là trẻ máu cam đấy. À, ồ, oh, thuốc rất là tốt. Ở đây thần kinh không ổn định dòng co đấy, rất là rửa. À còn bên kia là cái thuốc gì vậy bác cái mật gấu à mật gấu à, à. Màu bán rất là nhiều đồ rất là lạ luôn các bạn ạ tự nhiên là cái món thịt chuột này chuột rừng này rất là ngon tụi mình đi sâu ở trong kia để để à, xem khám phá tìm hiểu rồi các bạn nhé cảm ơn bác nhá cảm ơn các anh nhá đây có cái ờ, rau ấy này các bạn này cái cỏ như kiểu của rong và diếp cá các bạn tức là tư cả chính chợ quay này cái thú dùng đến chợ tí muộn qua nó bán hết đây rất là đông luôn các bạn đi vào trong này rất là đông luôn trong này bán rất là nhiều thứ luôn này các bạn và chợ này nó chỉ mở buổi sáng thôi các bạn chưa rồi Ô oh, bán cả ếch này các bạn này Ồ, ờ, ếch kìa có nhiều cái rau lạ lắm các bạn mình không không không biết được luôn à bên này có bác có bán con rau mèo đó bạn này chỉ cho nó cho toàn đây có phải con rau mèo là bao tiền một con này chú bác bán đấy bao tiền con rau mèo này nhiều loại nhiều loại nhưng mà bao tiền đấy ờ, cái loại này cái này ba lan đường cũng có ba bên đường cũng có à là 35 đồng 30 đồng cũng có cũng là rơi vào tầm 200 nghìn các bạn ạ ra là mình ra là mình mình tự đánh hay là, là, như nào ấy do mình chịu đến chứ à đấy à mình có tiếng ai đến cho mình bán à. Ờ các bạn rau mèo này rất, rất, rất là đấy này rất là nhiều người thích thích mua các bạn đi ờ, chợ để con dao nó rất là sắc bén này mua mua đi bán thử đấy vâng vâng để tí ờ, cháu quay lại nhá vâng. để cháu xem đã để cháu đi ờ, xem giới thiệu cho mọi người một chút các bạn bán dao này rất là nhiều thứ nhiều đồ luôn gà này những cái con Ồ, bán cả cào cào con gà con sóc với con cầy tạp trùng nó còn con này là con gì đây con này con cầy đúng không đây cáo chim này các bạn này họ bắt được cả cầy cáo chim luôn rất là nhiều thứ đây là chim bên chim mình đi sâu vào trong này chợ này rộng lắm các bạn ạ đây thì bán ớt ớt này đu đủ này chuối này nói chung là đủ hết tất cả các loại cam quýt này bên này cũng bán dao này đồ hoa quả này rất là nhiều luôn một chợ rất, rất là dài là rộng luôn các bạn đây này để đi buôn bán thì tâm lập Hey.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 dao thịt lợn này đây hàng bên này là nguyên dao này các bạn nguyên dao này. Ờ, đây là áo cái này có bán chim nếu người có loại chim luôn các bạn thiếu một cái gì luôn chim nhiều thế này chim này nó nghĩa là chim bảy sắc bảy màu đấy các bạn tao mày mới để quay mình thấy chim tao để mùng lon mà nhân nó đấy các bạn nha xem chợ nó kéo dài này cơ mà các bạn người đi đông kín luôn này phải nói là cái phiên chợ này là phiên chợ à, đặc biệt đấy các bạn ạ cái hàng bên cạnh thì lại, lại hàng còn cá này cá và xúc xích này người ta bán nướng đây luôn này dọc đây là nguyên hàng cá các bạn ạ đây đang bên phía Việt Nam nữa các bạn nhé chứ phải là sang bên phía Trung Quốc đâu mà, mà đã bán rất là nhiều luôn thịt cá và thịt có rất nhiều ờ, cái đồ ờ, hải sản luôn các bạn Và thì ờ, mọi người đang ăn phở ăn sáng các bạn thì có cá thì rất to này cái dạ dày của con trâu luôn sừng trâu này bán sừng trâu rất là nhiều luôn bắt một chiếc mò bắt một chiếc mò bắt một chiếc mò sẽ được đây là ngô nướng này các bạn này ngô nướng này ngô luộc này rất là nhiều đấy các bạn có thể theo dõi được cái uh, chợ nó nhộn nhịp như nào đông vui nào bán rất là nhiều hải sản luôn đấy. muốn đi không mình đã cảm thấy là tắt đường rồi các bạn ạ kiểu nó đông kinh khủng luôn các bạn ạ đấy cái đây thì quán ăn buổi sáng này các bạn từ dạ. may là chỉ có một thể bảo ừ. hiểm còn cái may rồi dùng thể bảo hiểm may còn là vân ra này thì nó bán quần áo nhưng mà áo năm đây à, mình đi công ty may ra bán có hai cái đồng hồ đó bạn Vậy đây cũng là dao đúng không? Dao nhỏ nhất. Chuẩn bị chụp nào. Đây người ta bán con gì đấy? Chim rồi là chuột này rất nhiều thứ luôn Rồi, bán hẳn con chuột kìa các bạn nhỉ Đấy, chuột rừng các bạn ạ nhìn thấy chuột rừng này ăn còn cắt còn cắt này là không phải không mà cắt cơ chứ à hấp bù đâu ừ, bắt được cái này là thứ thiếu một cái gì luôn đây con gì đây cáo à con cáo này các bạn này quỷ đất này cáo gì đấy là lúc à này con sóc à này con sóc này các bạn này Ủa, bán nhiều thứ sóc này sóc con các bạn này. bán này bao tiền một con này em 25 đồng hơn trăm rưỡi một con trăm rồi mình lên được trên xem luôn nhé chờ bên kia về à? toán vâng, của bên nhà em nhé khác nhau của cái món như trên video nhé mọi người được kiểm tra hàng trước khi thanh toán nhé được điện tử trong cái thanh toán nhé bây giờ thì ờ. em được cho mọi người xem chất lượng cao của nhà em nhé cái rau số một này em chất lượng cực kỳ mọi người chẹt và thì uh, bán cả sóc đây các bạn nhé để rồi còn còn cầy cáo này rồi sóc đỏ cầy cáo đấy nhiều thứ lấy cái này một cô thì một buổi thiệt đủ rồi ba mươi giờ con nhìn thấy cái lông dài ngon này các dùng nhìn thấy được con nó nhảy chỉ biết là mổ rồi các bạn ạ <laughs> các bạn nhìn thấy cái lông ờ, lông uh, sườn này trăm đồng một các bạn đây là miếng này các bạn lợn rừng chả gì là không có chứ gì cả không cái cho thì là cái này cái tao cái quan trọng là cái đó tao cũng cái này thì tao cái này mà có đó cái là ý giả cái con rú chân cái bốn bốn mươi đồng một con Sao đau đau lại kẹt Nó nhỏ quá Đây đây Chân đau à Đây các bạn nhé Đây là con rúi này các bạn này Nhỏ quá 50 đồng một con rúi các bạn Anh bà Lam Thật Nhảy sao dài như thế này Dài 30 này gang này chợ đấy là mấy anh em đi mà hết cái con đường mãi chưa hết được cái chợ các bạn mình chưa sang ờ, Trung Quốc để có thể quay cho mọi xem cái cung này cũng là phía bên Việt Nam các bạn nhé thì ờ, tí uh, ờ, tiếp tục uh, các bạn sang uh, Trung Quốc để quay uh,